Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Hạnh đây Ngày hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2021 Và ngày hôm nay thì Hạnh tiếp tục chép bộ livestream 30 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức để đạt được chính xác kết quả về tài chính Và bài học ngày hôm nay mà Hạnh rất tâm đắc đó chính là Tại sao kế hoạch tài chính trong tâm thức lại đóng vai trò quan trọng Bạn đã bao giờ nghe chuyện về những người phát tài nhanh chóng chưa? Bạn có để ý thấy là một số người từng sở hữu rất nhiều tiền nhưng rồi lại trở nên trắng tay hay có những người dường như đã có những cơ hội tuyệt vời nhưng chính họ đã để cho các cơ hội đó tuột khỏi tay họ. Nếu chỉ quan sát từ bên ngoài thì những thất bại ấy có vẻ như chỉ là điều không may vì sự thoái trào của nền kinh tế hay do một đối tác không nghiêm chỉnh, đại loại thế. Tuy nhiên, khi phân tích vấn đề từ bên trong, bạn sẽ nhận ra một điều hoàn toàn khác Nguyên nhân sâu xa ở đây là nếu bạn chợt có trong tay một khoản tiền lớn thì khi mà tâm thâm tâm bạn chưa sẵn sàng đón nhận nó thì tài sản của bạn có nguy cơ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi. Phần lớn chúng ta không có đủ năng lực bên trong để tạo ra và giữ gìn những khoản tài sản khổng lồ trước những thách thức luôn song hành với sự thành công và giàu có. Đó chính là nguyên nhân làm cho nhiều người không có được sự giàu có bền vững. Minh chứng rõ ràng nhất có lẽ là những người trúng sổ số. Nhiều nghiên cứu cho thấy hầu hết những người trúng sổ số cuối cùng lại trở về tình trạng tài chính ban đầu với số tiền mà họ có thể quản lý được một cách thoải mái. Trong khi đó, ở những nhà triệu phú tự tay lập nghiệp thì ngược lại, khi các triệu phú này bị sa sút về tiền bạc, họ thường nhanh chóng kiếm lại số tiền ấy. Và Donald Trump là một ví dụ điển hình. Hãy chép livestream 30 ngày để nâng cao năng lực bên trong càng ngày càng mạnh hơn. Còn bạn thì sao?